bé một nhành cây nhành cây trứng ca để khi vô trường chia trái cho nhau hương trái bé ly hai đứa xù xì cô giáo phạt quỳ em lệ quên bé một nhành cây nhành cây trứng ca cho em già cô dâu những bóng mưa ngâu trên mấy nhịp cầu nghe chiều nặng sầu không gặp cô